Lô lô, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Mình là Kiên và thời gian gần đây mình có tìm được một chai nước hoa Nó có giá giá khá là rẻ Khoảng tầm 500 nghìn Đắt hơn một chút tùy chỗ bạn mua Chắc là bằng khoảng tầm 23 bữa và các bạn đi ăn ở ngoài với người yêu, với bạn bè Và mùi hương này mình nghĩ là nó khá là dễ dùng Khá là gọi là an toàn Và mình nghĩ là rất là phù hợp với những bạn nào có kinh tế chưa tốt Đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu đó là channel Y gì nha. Chenhua mình muốn giới thiệu tới trong ngày hôm nay đó chính là Chenhua Pengui của nhà Premium Plan đây đó nó hơi biểu tượng hình chim cánh cụt luôn đúng với tên của hoa này thì thực ra thì mình mua hoa này với ý định là định làm clone của hoa Aquadigio của nhà Giorgio Armani phiên bản Pearl Home ấy, phiên bản gió trắng ấy nhưng mà khi mình mua về thì mình lại thấy rằng nó không giống như những người khác review như những người khác đánh giá nhưng mà tại vì mình thấy rằng giá của nó khá là rẻ nên là mình đã quyết tâm làm review cho anh em mình sẽ mô tả cho anh em chi tiết nhất về mùi hương này cái điều đầu tiên khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn nhận thấy mùi cồn rất là rõ khoảng tầm 50 phút sau thì mùi cồn nó bay bớt đi thì các bạn nhận thấy một cái mùi hương rất là tươi mát rất là sắc lạnh cái mùi hương ở đây nó các bạn đã nhận thấy một chút chua chua của chanh cùng với một chút hơi mặn của muối biển và khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng sau thì mùi hương này nó chuyển thành một tổ hợp mùi hương có phần khá là ngọt và có phần hơi xanh nhẹ và trên nền hơi mặn mặn cái mặn ở đây nó không như ban đầu nữa mà các bạn chỉ cần hình dung là nó là một cái như ở một cái ờ, tổ hợp mùi hương hoa quả ngọt các bạn thả vào một trong một cái chậu nước muối pha loãng để rửa vậy khi các bạn cắn thì các bạn sẽ cảm nhận được cái vị ngọt và cái vị hơi mặn của muối mà các bạn vừa vừa nước muối mà các bạn vừa mới rửa và dry down thì cái mùi hương này nó lại là một cái mùi hương có phần hơi aquatic và xạ hương nó giống như kiểu là cái làn da mà khi các bạn vừa mới tắm xong các bạn ngửi đấy nó khá là thơm nó khá là ngọt nó có phần hơi ngọt ngọt của xạ hương và nó có phần hơi kiểu trong trong hơi mát mát của của nước vậy như ban đầu thì mình có nói rằng là mình mua chai nước hoa này vì có rất nhiều bình luận những rất nhiều những đánh giá nó là một cái phiên bản rất là tốt của chai nước hoa Acudizio Per Home của nhà Giorgio Armani hay còn gọi là giò trắng ấy nhưng mà khi mình mình mua về mình cảm nhận thì cá nhân mình thấy rằng là nó không hề giống nó chỉ giống khoảng tầm 50% giống ở những cái nốt đầu thôi và sau phát triển thì cái mùi hương này nó có phần khác khá là nhiều và để các bạn dễ hình dung thì các bạn có thể ờ, sử dụng cái phiên bản Acodisio phiên bản gió trắng ấy và các bạn kết hợp với chai Nautica Voice các bạn mix lại với nhau kết hợp thêm nước biển các bạn để hình dung mà được thì đây là một cái mùi hương như vậy và trái hoa này thì bám tỏa trên da mình khoảng tầm 8 tiếng khá là tốt Mình đánh giá là khá tốt cho một cái mùi hương mà sử dụng vào mùa hè Và nó tỏa hương khoảng tầm tốt trong khoảng khoảng tầm hơn một cánh tay trong khoảng 2 3 2 tiếng đầu và về sau đó chỉ là một cái mùi hương skin scent thôi. Thì với một cái giá như này với cái giá khoảng tầm 5 đến 600 nghìn rất là rẻ. Các bạn sở hữu một chai 100 ml nó có thiết kế rất là đẹp đúng không? Đây. Đó, các bạn nhìn trong có thể nhìn vào trong thì ờ, nó phù hợp với những bạn nào có tài chính chưa tốt như là học sinh sinh viên và nếu như bạn nào kiểu chơi nước hoa mà muốn sưu tầm để bày như này thì các bạn mua chai này về cũng được 500 nghìn 600 nghìn mình nghĩ rằng là rất là hợp lý để các bạn có thể mua và các bạn muốn cảm nhận được nhiều mùi hương hơn còn về cái đấy là giá còn về cái mùi hương của em này thì mình đánh giá rằng là đây là một cái mùi hương ở mức độ an toàn ở mùi hương mà các bạn này gặp được rất là nhiều ở trong những cái phân khúc khoảng tầm một triệu đến một triệu rưỡi và mùi hương nó có phần khá là nhàm chán nó không quá là đặc biệt nó không đặc biệt luôn chứ không phải là quá là đặc biệt gì cả nó có phần rất là nhàm chán và nó chỉ là một cái mùi hương sạch sẽ dễ dùng dễ sử dụng và còn một cái điều khó khăn nữa ở chai nước hoa này thì cái việc tìm kiếm mua nó ở Việt Nam có phần hơi là hơi khó so với những cái chai nước hoa khác thì ờ, tại vì nhiều nhiều người người ta không nhập về bán tại vì giá nó quá là rẻ chắc là lãi không được nhiều nên là họ sẽ không nhập về bán nên là có vài nơi các bạn phải săn và các bạn phải tìm kiếm thì các bạn có thể mua được em nó Chai hoa này thì mình có biết tới trong một cái kênh YouTube review ở nước ngoài và họ có nói là chai này có 15 đô tính ra là khoảng tầm hơn 400 nghìn ship cả về đây nó tầm 500 thì các bạn mua ở Việt Nam nó còn tầm 600 Ừ, tầm năm hơn 500 600 thì mình nghĩ rằng là nó là một cái mùi hương khá là hợp lý nhưng nếu như các bạn mua trên này và đó mà nó có giá khoảng tầm 7 đến 800 à 800 đổ lên 900 thì mình nghĩ là các bạn nên cố thêm một chút để có thể mua những chai nước hoa ở phân khúc cao hơn như là Aquadigio phiên bản Pearl Home này, Versace Pearl Home này và những chai nước hoa khác vân vân vân vân ở cái tầm khoảng tầm hơn một triệu là các bạn có thể mua được những cái chai nước hoa khác ở những thương hiệu lớn hơn và mùi hương thì nó cũng gọi là có phần tốt hơn chai nước hoa này một chút đó nên là cái chai này mình nghĩ rằng là sẽ phù hợp với những bạn nào có kinh tế ờ, còn hạn chế và các bạn hoặc là mua để sở hữu thì khá là ok và đó là cảm nhận của mình về chai nước hoa chim cánh cụt này thiết kế rất là đẹp và mình hy vọng là sau khi video này lên sóng thì